No way, where is facing a bit? So I think um, it's a win for him. Mặt tương nhanh So, yeah. So we, yeah. I said before, when the red buff win, he got uh he get uh he get the uh, 14, uh, 15, 15 17, 18 trophy. Yes, when he lost, he lost the 40, he lost the 44, 45. No, they um, uh, uh, get contact with uh, the district uh, um, But now they uh, free other, they are free other. Hello, back to the. <laughs> Yeah. Yeah, giờ đánh với em ạ, đợi tí bác ạ. Em, em đang xem em này đánh lắm tại vì này, em cũng muốn làm làm cái clip của bọn này. Tầm này thì bọn nó mới đánh thôi, còn em xin bọn này rồi cứng khó. Gần như những lúc này là tranh chung bọn là ờ, khi nào bọn nó đánh thì em quay thì em up đây thôi nhưng mà bảo bọn nó bảo zone bảo clan thì đừng nó rất thì rất gần như là nó không trả lời nhưng mà để mà quay video xong up lên thì tự bọn để nó cho mình làm như bạn. Nên thôi cứ xem xem mấy trận muốn này đánh nữa nhé Tí xong rồi uh, Em bác đi ngủ sớm thì mới hẹn bác ngày mai cái kia đấy Làm sao vô được Nova á, ngày hồi đấy 2018 là thực ra là uh, Lệ Sally là vô địch uh, thì, thì, uh, lúc mà vào được cúp vào được cúp uh, cúp ở 2010 2017 ấy đã đã đưa năm đấy thì ba em Munich quá khỏe năm 82 là gì nó nó cũng lấy nó thả mấy quả đi không biết uh, the hit hit uh, legend and job ạ à. uh, I'm not sure but uh, I think he uh, uh, business Bedfast and Lou <laughs> Macarius ôi năm nay năm nay ờ, uh... buồn cười nhỉ bayern mà gặp barca trong khi ông mẹ lewandowski lại đang nằm đang ờ, chuối và chuyển từ bayern sang barca còn uh, ờ, barca ở uh, bayern năm nay lại có cả manuel uh, samuel samuel ở uh, gì nhỉ manuel ở uh, manuel là samuel là gì nhỉ cái ông gì mà mới chuyển sang từ uh, liverpool nhỉ quên mất lấy rồi năm nay đá của đấy covid đá có một lượt rồi à ra mình nhớ đâu nhưng mà mình nhớ trận là đây trận 82 trong khi đấy là lúc quả hình như là hai quả cuối cùng là ông Coutinho Mane ở à, sân quên quên Mane mình đã quên mất Hey Depan how are you long time no see bro Sadio Mane khét lắm chứ bộ tại vì mình mình thích Ben bởi cái điểm là cái Ben đá chưa bao giờ gọi là phòng thủ họ đá tấn công họ đá đá liên tội liên tội cùng tại vì công tấn công là một cái gì phòng thủ giảm tải áp lực cho cho cho cho cho ấy cho sư đội I got the how the how the big breaking emotes today. But uh, where congratulations. uh, using with my higher series. Oh. The reason why uh, today I asked uh, Lama player. He said he uh, he, he did an exam. Exam. So uh, he said uh, he, he passed uh, universe. Passed universe. Universe. Universe. And right uh, today, today here, uh, this year here uh, first uh, the first year was universe. Ah, that's Indonesia. So, we're waiting for his performance from uh, the future So, you know, the, it's, uh, the last week he got, uh, no, the last week he, uh, the last week he doesn't uh, play because the red, red hair. <laughs> so, The red hair. So this is uh, this is an, what you call uh, my, uh, Manchester City will will, will, will be champions. Champion, you will be champion, champion rich. Ah, but win sure. Now in defense motor fire one here. let's land? The man is still Manson is it? No. So it's possible bro. Chắc mà mua cho 10 C1 năm nay cô đã xin một bán đâu Slot Slot So I, I can I can look slip a grinder. It's I it's um it's performance another two year ago, three year ago. Ờ, à, Benfica lại đá cùng với Juventus à? Với lại Paris saint mảnh? So, okay, Benfica, let's go. Newbie. I, I don't know, Newbie. Spirit Skeleton Drill. No, Rocket Bomber Drill. The Drill Bandits. No! Damn, it's locked! <sighs> Damn. What's the hardware was uh, uh actually, I, <laughs> I don't know the. Uh, I don't know. The, I don't know what team, uh, what team you play the Europa So that's why I don't, I, I, I don't know. Yeah, <laughs> it hurts a lot. <laughs> a lot of body about that. thực ra nếu mà có lót đấy không cần có lót thì bandit nó lại không cần lao được nhưng mà có lót nó đẩy về một ô thì nhớ lại đây The Witch vẫn supporting nhà bạn mà uh, ờ, PSG and Manchester United uh, ờ, Manchester City I love Messi and I love uh, Manchester City team of course Kevin Reiner uh, Kevin De Reiner Hello, Spectrum. How are you? ngoài địa chỉ gặp yến thì mùa trước đáng lẽ là thắng nhưng mà tại vì là cái ông mà hey, this is from Argentina hello I'm from Việt Nam guys ra cái một chắc là thằng là lỗi là do cái anh em Donnarumma không giải thực sự là phải nói là cũng không không đến nỗi nào tệ khi mà vua Messi bị loại ngay từ vòng chung kết đâu đá rất hay khi mà bị bóc rái ba quả liên tiếp đau đầu trận đầu ờ, được đi là thắng một không được về là quả liên là hai không rồi thế mà bị dẫn lại được là ba hai mà cái quả thứ hai quả thứ ba cách nhau đúng có mỗi quả năm phút sao nhỉ quá nhanh fight against uh, Tanjiro, uh, your support Kiara. Kiroro. Kiroro, I uh, respect you, uh, you, you have like my support. that's saw a lot like the match just to you, I don't know. You, they got um, they got the rip sponsor. They got the rip sponsor, rip sponsor. But I don't know why they uh, they cannot buy the uh, uh, they buy the uh, the best the best the best uh, player in the world right now and uh, build up the new build up the new team. I, I don't know why. ra là mình ờ, thấy là trận vừa rồi đi cũng đá không tệ đối nào tệ đi cũng đá cũng tệ nhưng mà tệ ở cái điểm đó là là cái thằng ờ, ông to mà hay quá nhiều hãy xem lại cái pha mà của Mohamed Slay rút quả lần cuối bảy mấy rút quả nó cũng cùng như vậy mà vẫn mà vẫn nó nó là còn quả cuối cùng ờ, thực ra là những quả bị quả của Last side only coming. Bandits. You cannot see your rockets right now. Yes. Well done. Great fun. Good job, good job. Good job. Ờ, đợi, đợi, đợi đã Bad fast Ơ, trận này bad fast thua à? Địch Ôi giời ơi Ôi giời ơi Mình tưởng là bé phát thắng hay bé phát thua Mình đen Nãy giờ xem Tôi quay trở lại nhá Bảng ép nhạc tuyệt Cái mỗi Real Madrid với lại Leipzig với lại gì gì gì Bảng G thì có Manchester City này uh, Sevilla Dortmund nữa lại Copenhagen này bảng Pháp thì có Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica với lại à, mấy ông này bắt bắt ờ, đội hơi hơi buồn cười nhỉ nói chung là có mấy bảng nhặt tẹp mấy bảng hơi căng bảng với ờ, cái bảng ờ, bảng hát này bảng hát với lại cái bảng trước đấy là bảng, bảng C này quên mất từ xem lại đây Ôi rồi bắn H, ờ, bắn C, bắn bánh, bắn... Là bắn gọi là hơi đen đen Hơi đen thật sự rất Manh, Juventus, Benfica Ra Benfica của trước đá cũng hay đấy Nhưng mà Benfica, xong mình nghĩ là thôi PSG đá với lại, với lại Juventus vào thôi hết rồi quay trở lại mình lại ra đời rồi. Tưởng xem bóng bay bắt phát đánh bài game đúng rồi Benfica hay mà một Benfica với lại Isaac là những cái đội mà phải nói là không thể không thể đánh sự không thể không thể um, ờ, là xem thường thì họ có luôn có những cái, những cái bạn diễn kinh khủng mình còn nhớ cái đợt mà 2018 à đâu 2019 hay 2018 nhỉ cái đợt đấy mình nhớ là ở đâu cái đợt đấy ở đâu 2019 là phải nói là kinh khủng đến uh, Liverpool loại bắt uh, ờ, Liverpool loại uh, đó đối với đá anh dắt đá với lại ờ, đá lại cái ham luôn mình ờ, lúc đấy là mình không để ý xem thôi nhưng mà đúng là cái trận đấy mình buồn cười bạn buồn cười là bởi vì là cái cái, đấy cái, kết quả nó nó rủ nó hay quá tưởng là ngựa ô nhưng mà vào đúng là toàn sao thôi sau này toàn mấy ông như kiểu đờ rông phanh đờ rông với lại đề lai cũng là toàn uh, đau nhỉ trận đấy cũng đau mà trận thua của Liverpool với Barca cũng đau đúng Benfica với Ajax là giống cũng được anh mình ra đâu Lucas Moura Lucas Moura bây giờ còn đá cho Tottenham nhỉ Odigo à? Được hàng này Let's go Nhưng mà với ở trên Royal Tournament ấy tournament thì chúng ta có điều đấy xảy ra nhé tức là hai thằng top 1, hai thằng top 3 ờ, có thể gặp nhau hai trận liên tiếp chỉ gặp nhau có 10 phút rồi nếu các bạn đã từng xem thằng uh, mấy cái thằng trên top của Royal Tournament đấy, cái tournament của thằng Thái ờ, thằng vừa thằng Thái này chúng ta có đâu có khoảng một hai hai hai ngày ba tour gì đấy hai tour thì các bạn sẽ để ý là sẽ có được và bắt cặp hai hai trận đấu giống hệt nhau từ một người liên tiếp đấy phải loạn như vậy ờ, Gorigo dạo này nó chơi mai là Control chùa à? Mình thấy ở Gorigo này hôm qua có một cái thằng, có một con người, một ờ, một fan của anh ta làm loại clip mà cắt những cảnh mà lúc lúc Coligo anh ta điên rồi á có điều khi anh ta còn thích khủng hơn mình nữa mình còn có đôi khi là cũng áo giận đấy nó chỉ mới rồi đấy nó chỉ tục đấy nhưng mà cũng không bằng là Coligo đại ca thì Ryan Gosling đã need a thumb giáp from Eric Bavaya 2 với hai 2 với 2 nữa là nó cuốn dựa vào những lệ gì hay là trung bình và trung cúp à nói chung là một vs một là chiến ladder được lâu lắm có khi các bạn mất 10 phút 15 phút 2 phút cũng là không thích nhìn một trận đấu tại vì lúc đấy là đâu ờ, không có người để bắt cặp hai tham khảo deck rồi biết người việt ôi rồi biết nhỉ đến muộn nhưng mà không sao muộn hay sớm chúng ta cũng có duyên với nhau ở đây <laughs> Thế là trên kênh của mình thì mình luôn luôn mang đến cho các bạn những cái deck ở trên top cao chứ còn các bạn mà hay tham khảo deck những cái top của các bạn ở dưới thì thực sự là đôi khi nó cũng không không không hiệu quả tại vì các bạn biết là ở meta ở các cái phần khác nhau ấy ở các cái các cái ờ, lớp lớp khác nhau thì nó khác nhau trước có đợt lại mở live 22 mươi hai à 2018 cái đợt đấy là hai vs hai nó mới mở chúng ta có nhiều thứ gọi là hào hứng chứ còn bây giờ hai vs hai có mẹ đi đâu lát đều được không mình cũng rất mong là hai vs hai nó sẽ mở được cái tính năng ở trên lát đều nhưng mà nó sẽ khác biệt mình nghĩ là nó sẽ có cái kiểu rank khác nhau tại vì nếu mà bây giờ nhé ờ, hai vs hai sau một vs một cùng uh, cùng nằm ở trên một cái rank thì như vậy nó sẽ rất khó meta dưới mega knight còn thấy máu rất nhiều vậy lắm vậy hay là elise baban nhận định elise baban tận ra và Woohoo! That's good job, Belfast. Ờ, từ trước là nó thay bằng ờ, nó chơi bằng monkey nhưng mà sau này nó chuyển sang Come on, man. The bad fight is facing the Kai Legend again. You know, the last game we lost. So let's see his performance. Hai thằng này quá hiểu nhau rồi, không có gì để bàn cãi. Thì mà còn xem là nó sẽ thể hiện cái uh, chắc như thế nào. Mặc dù là Red Fat đã thua. Thua Kai Legend rồi. đúng rồi hàng phản trụ Buzi uh, nó không lai thì không là cũng ladder nó ít thì lai đó. à có một cái điều là mình Ôi, no way No Big Bow still alive Damage Tôi thân sóng, thân sóng, xong game Xong game rồi anh em xong game luôn nó tập trung vào đánh ờ, giải là ờ, nó không livestream đâu nhưng mà Muji nó vẫn tham gia vào gaming uh, studio gaming nhé nhưng các bạn không biết studio gaming là gì thì uh, các bạn cũng kiểu là các bạn chơi team uh, ở trong game uh, các bạn hay chơi um, liên quân hay là các bạn chơi uh, liên minh điện thoại không? Tôi kiểu là SK SKT ấy. SKT nó sẽ có một cái team có một studio có một cái uh, gọi là gaming room luôn đấy để các bạn được thao hồ stream đến đến chỉ đánh ăn ngủ chơi tập luyện xong rồi live stream đánh thi đấu giải hoặc là công việc của bạn như vậy mà trả tiền cho các bạn đấy mà chỉ có nhật hiện tại là nhật các bạn biết là lượng người chơi nó vẫn đều đặn nó vẫn đều đặn nó không bị mà vâng, các bạn phải xem cái tổ không sống không từ 20 ờ, phút vừa rồi nha mà nó là giật nhiều lắm đứng đầu luôn Nghe lượng người lượng người chơi và lượng người vẫn vẫn còn gọi ờ, hot ở game đấy thì Nhật là vừa số một Đúng rồi, các bạn đầu tư vào game khác đấy như kiểu này ở ờ, bên ờ, đấy có sandbox này có uh, cái, cái, cái Gen G này các bạn biết Gen G không? Gen G của cái, cái, cái đối tượng của Nova này Nova ngày xưa nó đầu tư rất nhiều game nhưng bây giờ biết là còn phải đầu tư một cái Nova với một cái không tại vì nó lắm mình không follow cái team rồi chắc là mình có follow ở trên uh, ờ, top à trên trên, trên, trên chơi có rồi có rồi các cháu fireball rồi mới chặn balloon đẩy lên cái này hay quá cái này hay quá Big Bow không kịp bắn vào thủ Còn mỗi đây à? Tại vì tại vì Ui, ích bao vào trụ kia Ích bao vào trụ rồi Ích bao vào trụ rồi, không có giáp <laughs> Rồi bác rơi xuống đất bác Hay quá Đúng là tay hơn. trăm hai của bằng tay anh À, à, good game, good game, good game Congratulations, bet, uh, bet pass So let's take a little boost <gasps> Top 1! Let's go! Bedfast is the best! Top 1 already! Congratulations!